Samsung, Apple hoặc là iPhone thì nó sẽ có cả ba mẫu thì uh, Apple nè rồi Samsung nè iPhone X Max nè Nói chung là mẫu mã cái điện thoại anh em xài ngoài thị trường á sao là nó cái máy này nó y vậy nó nháy là giống y luôn còn cái điện thoại mà mình xài thì vẫn nghe gọi bình thường lên mạng coi phim bình thường và nó kèm theo là cái chương trình đặc biệt là cái chương trình để đánh bài biệt thì à, khi mà anh em mua một con máy này về sử dụng thì anh em có thể chơi được tất cả các loại bài tất cả các môn bài liên cào ba cây sập sảm phỏm nói chung là môn nào anh em cũng đánh được còn ở cái video đặc biệt ngày hôm nay thì mình sẽ test cho những anh em nào mà đang cần đi kiếm những cái dụng cụ để hỗ trợ chơi uh, xì dách thì uh, trước đây anh em chơi máy đánh bài rồi á hoặc là anh em đã từng uh, sử dụng những cái đời máy cũ rồi á thì anh em chơi cái bài xì dách tất cả các môn bài cào nè liên nè sập sám thì chơi nó rất là dễ nhưng mà ở cái phần xì dách nó sẽ hỗ trợ cho anh em không hiệu quả lỡ cái phần này thì đây là cái chế độ cũ nè anh em đánh cái bài xì dách nó chỉ báo cho anh em được lá tẩy thôi thì bỏ bài xuống nè nó sẽ báo nó sẽ báo nó đọc cái lá tẩy để anh em kéo thôi nói chung là trong cái trường hợp mà mình xui á bài 16 17 kéo thằng 4 thằng 5 thì cũng bó tay thì uh, hôm nay để giải quyết cho những cái anh em mà đang đi cần những cái uh, chương trình đánh bài về cái môn xì dách thì mình giới thiệu cho anh em một cái dòng máy mới để hỗ trợ đánh xì dách nó dễ hơn vô sòng chơi nó sẽ hiệu quả hơn còn uh, trước hết là mình test cho anh em coi ở cái phần camera của máy đi đây là cái con máy xịn nhất nha thì mình cũng báo giá cụ thể luôn ở cái video này cho anh em tham khảo hiện tại là tháng 4 năm 2021 thì giá máy đánh bài bây giờ hiện tại thì dịch thạch rồi nó cháy hàng cho nên giá của nó đẩy lên rất là cao hiện tại thì bên mình đang bán máy rẻ tiền nhất thì tầm khoảng uh, ờ, 9 triệu một con máy còn dòng chung chung tiền thì nó sẽ tầm khoảng uh, ờ, 13 đến 15 triệu còn những cái đời máy cao cấp thì sẽ rơi tầm khoảng 22 triệu đến 28 triệu nha còn ờ, với lại khi mà anh em mua hàng thì mình sẽ tặng kèm cho anh em từ 20 cho đến 50 bộ bài tùy theo cái mức độ giao dịch của anh em thì à, đầu tiên mình sẽ test cho anh em coi ở cái con máy mới này nó có những cái gì mà nó hay hơn những cái đời máy cũ trước đây thì à, trước đây anh em nào mà xài máy đánh bài rồi á hoặc là anh em coi à, những cái video khác á, thì anh em để ý ở cái phần này anh em mua một con máy đánh bài và anh em sử dụng anh em chơi có hiệu quả hay không là ở 90 phần trăm là do cái phần này tức là cái camera quét bài của máy trước đây anh em chơi đời máy cũ thì anh em đặt bài phải đúng chỗ chẳng hạn đặt đây nó báo nè nhưng mà khi cái bộ bài này anh em dời đi nhích đi một xíu nó sẽ không báo nữa hoặc là bài không ngay ngắn là nó sẽ không báo dẫn tới cái trường hợp anh em lấy máy về anh em đánh bị phản còn hôm nay mình sẽ cho anh em coi cái camera của con máy này thì cái camera này nó cũng chỉ có một cái thôi chứ anh em đừng có nghe người ta quảng cáo bảy tám cái một cái một nhưng mà là một cái camera xịt thì cái phạm vi của nó quét bài rất là rộng và nó rất là xa thì à, mình sẽ đo luôn cho anh em coi từ cái máy máy mình để, để đây nè bài từ cái máy cách ra đây là xa nhất tầm khoảng 55 à, cm tầm này xa tầm này nó vẫn báo nè gần lại tầm này nè đó là nói chung là khoảng 55 cm còn cái chiều rộng nè chiều rộng thì nó khoảng hơn gan đó bên này vẫn báo nè qua bên này vẫn báo nha đó còn uh, kể cả anh em đặt lên một cái hộp về nó vẫn báo nha đó đặt lên cái hộp này vẫn báo còn cái máy móc á trong cái quá trình anh em chơi thì mình chỉnh xong mình thoát ra luôn nghe gọi bình thường nói chung mình thích tắt đen đi cũng được thì anh em bỏ xuống nó vẫn báo nha còn tất cả những cái âm thanh mà anh anh em vừa nghe thì mình test thì mình để cho anh em cùng coi để anh em cùng biết được cái độ chuẩn xác của nó thì mình phải mở còn khi mà đi đánh thì anh em sẽ được đeo cái tai nghe này tai nghe này dành riêng cho máy đánh bài biệp nha thì so sánh với ngón tay mình là anh em biết cái độ nhỏ nó rất là nhỏ thì khi mà đi chơi mình nhét cái này vô đứng xa 50 mét thì vẫn được thì người ta có nhìn vô lỗ tai của anh em không thể nào người ta thấy được cho nên cái vấn đề mà tan tích với lại cái phần kính đáo thì anh em cứ yên tâm còn cái máy này đánh được tất cả các loại bài đánh bao nhiêu tụ cũng được thì đây là hai cái nút âm lượng để anh em chỉnh tụ chẳng hạn như đi chỉnh máy ở nhà mặc định là 4 tụ vô có 5 người đánh thì mình bấm lên cái này đó trong quá trình mình bấm là cái máy vẫn đen thui nó không sáng lên nha ở đây là phần máy móc mình test sơ qua cho anh em tham khảo còn bây giờ mình sẽ test cụ thể cho anh em coi ở cái phần xì dách còn anh em muốn coi ở những cái phần khác thì anh em cứ nhấp vô kênh của mình mình quay đầy đủ hết từ bài cào cho đến sập sám thì mình dám khẳng định luôn dám chắc chắn với anh em luôn nếu như cái sòng sới của anh em không cần biết là nó khó như thế nào không cần biết là những cái thành phần anh em chơi là nó nai hay mởn hay là nó này nọ nhưng mà mình dám chắc nếu như anh em thả được bộ bài vô cái máy anh em đang sử dụng anh em đánh không trôi á thì anh em cứ lên trên này mình bán cho anh em một con máy bất cứ sòng khó cỡ nào chỉ cần bỏ bộ bài vô là chắc chắn sẽ có cái đường để anh em chơi anh em mua máy là một chuyện anh em biết sử dụng máy hay không là một chuyện khác nữa người bán người ta có chỉ cho anh em đúng cái đường để anh em đánh hay không về mình chơi sao cho nó tự nhiên thì anh em mới ăn được lâu chơi được bền còn nói chung đánh mà để người ta nghi ngờ hay là đánh mà để bị bắt tan là thua thì à, bây giờ mình sẽ test thử xì dách cho anh em coi xì dách thì bây giờ hiện tại thì cái dòng máy này đánh rất là hiệu quả đây chỉnh xong hết nè máy thì đánh mình chỉnh lên tụ nè chỉnh 6 tụ đánh nè 5, 6 tụ đó tắt đèn đi hết vô sòng đeo tai nghe nữa là xong bỏ xuống nè người ta kinh bài nè đó đánh xì giáp là phải có kinh nữa nha kinh xong bỏ lên đĩa nha thì nó đánh ở cái chế độ như vậy kinh ra rồi đây phải chỉnh cái phần mà ngắt ra kinh nữa thì cái này mình quay sơ cho anh em coi thôi còn khi nào mà anh em muốn chơi cụ thể hay là mua hàng gì đó thì cứ gọi trực tiếp cho mình mình sẽ tư vấn nó kỹ hơn còn ở video này thì thời gian không có nhiều cho nên mỗi cái video mình sẽ test cụ thể cho anh em coi một cái loại bài để anh em ờ, ba nè thì anh em bỏ đi ba lá đó người ta đây mình làm lại nè chẳng hạn như kinh luôn nè bỏ xuống nè kinh bài nè máy bỏ một cái này kinh bỏ đĩa nha cái phần này là phần kinh nè bỏn đĩa nha máy nó báo một nè anh em xả đi lá nè chia ra bốn tụ bán cái bình thường nha còn trong cái quá trình chia thì cái mẹ nó, nó đọc gì cái mẹ nó đây bài mình nè xì dách 10 cây thì cái tỷ lệ mà rơi vô xì dách thì tầm khoảng 6 ờ, cây còn những cái cây khác thì từ 17 điểm tới 20 bài mình không bao giờ phải kéo nha bỏ xuống nè kinh bài nè kinh nè bỏ cái này lên đĩa nha nó báo 4 nè 1 2 3 4 nè xả đi nè chia ra bán cái bình thường nè xì dách nè đấy chuẩn trăm phần trăm nha thì bài nào đánh cũng vậy thì uh, mình có những cái máy vip để dành cho những anh em chơi ở những cái sòng có không cho bán cái không cho bỏ lá vẫn có đường ăn miễn là lọt bộ bài vô được là chơi chơi ok thì anh em nào cần những cái đồ chơi về cờ bạc bầu cua sóc đĩa tài xỉu hoặc là những cái môn về đánh bài hay là cá ngựa gì đó thì cứ alo cho mình qua số này thì tên tuổi của mình thì anh em cũng biết rồi nói chung uy tín của mình có anh em lấy hàng thì à, cứ alo cho mình lên tận nhà mình test cảm thấy cái sản phẩm nó ok đúng như quảng cáo thì anh em mua thì mình cũng nhắc anh em luôn khi mà đi mua hàng thì bây giờ tốt nhất anh em nên cẩn thận mua ở những cái chỗ mà mình làm ăn quen rồi thì tốt hơn hiện tại thì ở đây nó lừa đảo rất là nhiều nói chung mà đi mua bây giờ lơ ngơ lơ ngơ là lên đây rất dễ bị lừa từ bầu cua cho đến sóc đĩa bất cứ môn nào nó cũng có đường lừa anh em thì uh, có gì thắc mắc hoặc là cần hỗ trợ thì cứ alo cho mình mình sẽ tư vấn cụ thể cho anh em hơn thì cũng cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video của mình nha